đình nhà Nhung nha à, Hôm nay gia đình nhà mình à, ăn gà chiên mọi người Chicken, chicken nguyên con Rắn Xin mời cả nhà nha Và ăn cùng với kèm đó là à, các loại nước gia vị chấm Đây là nước, à, đây là bơ Và đây là cái gia vị à, sốt, cay. Uh, sốt cay Cay ngọt mọi người Còn đây là cái cay ngọt vừa vừa Đây là cay siêu cay đấy cùng với dưa muối và kiểu như là cái nước bột tạt người ta cái cái người ta làm cho cùng với lại vị ngọt ấy, làm cho nó lỏng cái thành phần nguyên chất của bột tạt ra wow. và đi kèm đó là kim chi củ cải trắng và muối nữa nha có cả muối là chúng ta có thể chấm cùng với muối nhưng mà cả nhà nhá mình đeo căng tay mình ăn à, chỉ cắt mỗi cận mỗi đầu đi thôi nguyên con chiên nguyên con luôn rất là giòn rất là ngon luôn vàng khương gà này người ta không không tẩm bột vào nhỉ ừ. chỉ gọi là tráng qua lớp bột lỏng thôi chứ không phải là kiểu bột giòn bên ngoài thế này nhỉ đây này ừ. chứ không có tẩm nhiều quán này nổi tiếng kiểu như thế ừ. cái này cái quán này là người ta chiên nguyên con luôn không chặt mà gà loại gà gà gà nhỏ đấy không phải gà già không phải gà to ừ. ngon cái da nó giòn giòn giòn đây là giòn luôn ừ. wow cái thịt nó mềm ngọt chấm tự cái, cái không cay mấy này đây là mình ăn cái phần da đây là cái loại cay gì cực cay này uhm. đây là chấm nó ngon uhm, giòn quá ngon quá uhm ăn miếng củ cải trắng đây là bơ à? bơ ngậy á chấm là bơ ngậy á đùa giòn ăn cả xương luôn đấy mình người lớn nhà thích gặp xương gặp mà xương đây là phần cánh gà ăn cả đùi cho ăn mình ướp gà cá cá đuôi nha bốn con mỗi người hai con tính trắng suốt uhm. giòn ngọt nó da nó giòn mà trong nó vẫn mềm ướt ướt này ngọt thịt nó không bị sợ cây cực tay nào cực tay ừ tê tê cây tê tê ừ. cái gì trắng một lớp ừ, gọi là lớp dầu là lớp ừ, lớp bột giòn bên ngoài ấy mọi người nên là cái bì của nó gần như là không có cái da gà gần như là không có dính bột luôn nó rất là giòn nhưng nhiều <clears throat> nhiều chỗ tẩm nhiều bột đấy ừ. là, là, là gần như là rất là nhiều bột bao quanh bên ngoài uống miếng coca Ừ, à. nó mềm ngọt wow phút đà wow mình sẽ cánh chấm vào này nè nó pha nước chấm ờ, đọc bán này nó pha cũng ngon nó vừa chống cái cay ăn nó ngon đã cái vị này chị em ăn ok thôi nào ngọt ngọt cũng cay ừ. đấy vừa vừa ngọt vừa cay cay đậm hơn Nó cho cả về trộn muối à? Thịt gà vẫn tươi luôn, hồng thịt uhm. anh thích ăn kiểu này không? chẳng nhiều bột quá, ăn toàn bột nữa kiểu gà ờ, công nghiệp nó, nó sơ nó khô lắm bình thường là những cái quán trước khi người ta chặt miếng ấy thì người ta tận cái miếng thịt nhiều bột lắm ăn toàn bột là bột nên cái đấy thì trẻ con đấy ăn cái này cái gia vị bên ngoài đấy người ta tẩm là cũng cay cay rồi cay xe xe nên là trẻ em ăn là sẽ bị cay mọi người như gà gà người ta thả vườn ấy nên cái thịt nó không bị bỏ phải nó chắc trong vụn này Đúng Thế ăn luôn cái đùi nha. Được muốn. xem phim xem phim trưởng nó xé người ăn ngon này cầm cả con ạ ăn thử miếng bơ thịt con gà nó, nó, nó thơm mà nó béo ừ. ngậy không cái này ngâm nó đã tẩm rồi ừ. anh tưởng đến nhậu nhâm bù tạt nó không ăn lắm tại vì người ta đã hòa rồi nó không phải làm đây là nó không ăn lắm nhưng mà nếu chấm hải sản là phải, phải cay sọc lên ừ. pha cay sọc hẳn lên là bên hàng là người ta chặt phay cái đầu luôn bắt đầu luôn <laughs> ăn đầu gà mình dặn người ta là giữ cái đầu lại cho tôi không <laughs> người ta bay cái đầu à. buồn cười lắm ngày xưa đi à, đi chợ cùng với một chị Việt Nam tại vì um, trên một con gà thì nhiều người như mình thì thật sự à để mà ăn gà đấy bất cứ gà gì mình cũng thích ăn nào cái là ức gà thôi mọi người đó còn nhiều người cái thích đầu gà nhiều người thích ăn cổ cánh người thích ăn đùi mình chỉ thích nước gà đấy mua gà tươi ở chỗ làm người ta làm sạch rồi xong người ta giặt cho mình nhưng mà chị ấy lại thích ăn người ăn cái um, ăn cái phao câu gà đấy thế mà chị tại vì nói ra thì ngại đó thế là um, xong rồi um, không tiếng hàn tiếng hàn thì không biết không biết tả là ở tên nó cái con gà đấy nghĩ là nói tên tiếng việt mình còn nói là tiếng hàn thì không biết tên cái con cái đấy của con gà gọi là gì thế mà bảo làm đừng chặt đít gà cho tôi để đít để lại đít gà cho tôi <laughs> buồn cười tiếng hàn nhiều khi những cái mà những cái tiếng hàn thì biết nhưng mà đôi khi những cái mà khó khó đấy không biết nói làm sao không biết tên của con gà ở trên bộ phận con gà gọi là cái đấy là gì luôn này phao câu đủ phao câu <laughs> gì đó <laughs> em câu em chạy nhưng mà con người ta người ta người làm người ta người ta cấu cái phần, phần lưng ở trên lưng này cho nên nó cấu rồi thôi chưa người Hàn người ta không cấu đâu ừ. ừ. người ta trên cả luôn đấy Việt Nam mình mới biết làm cái thường người Hàn người ta không ăn cái đấy người ta vứt đi á đẩy người ăn chứ ừ đẩy người ăn nhưng người ta lại không vứt đi cá luôn này ăn nó đã ừ. miếng củ em ăn ức gà ức gà mắc ấy uống bột là uống bột là cái này nó sặc lên đến mũi nó có ga cay cái cay hết ừ. nó cay mà ngon nó miếng vị cay mà ngon ừ. nó hơi ngọt ngọt anh nhớ nó, nó cánh ừ. cánh béo béo ngon nhà em là ăn gà không biết đi gì người thì ăn thích ăn cánh ăn kiểu như gặm xương còn người thích gặm thịt thịt ờ, ức gà đấy này cô nhớ là ăn một con gà chọn vẹn luôn miếng muối à? ăn những cánh cái phần này ngay cả xương thơm thơm ngon ngon đấy là gặm xương mới ra ừ. kia hơi cay cay nhưng mà ngon cay cay này cay lắm ăn một miếng không thấy cay nhưng ăn nhiều ấy ủa ngấm trẻ con mà ăn cái bơ này ngon thì ngại lắm ừ. chị em chị em bơ nhiều người hàng đã thêm bơ 음, 했어. 음, 어쩜? hao câu này người lớn mới ăn gà kiểu con không biết đâu à. cho dạ, em hơi cay thì em biết ăn cái loại mềm mềm á tầm bột á nấu cắt nữa bên hẳn tự dưng hôm nay trở rét mọi người nhờ nhỉ ừ. trở lạnh gió như là mùa đông bắc trời muốn mưa trời âm u mà lạnh gió bên là được thời tiết đẹp ừ. đến tận này cuối tháng sáu bắt đầu nó nóng nóng chứ giờ tháng 5 là như ở Việt Nam thì nóng nóng rồi bên này buổi sáng thì bên báo phát mỏng mặn bên này là thời tiết đang lóng ngắn và thời tiết lạnh dài Việt Nam mình á là hoa màu trồng lúa đó là một năm hai vụ còn bên Hàn người ta chỉ trồng được một vụ thôi còn đâu um, đến thời tiết lạnh là người ta phải trồng những cái loại um, củ cải hay loại bắp cải kiểu như là những loại à, đồ mà có thể hành tỏi đấy là có thể sống vào được cái mùa thời tiết lạnh người ta trồng à, à, trồng cái cái cái ruộng trồng lúa khác còn trồng hoa màu thì ví dụ như là người ta trồng loại súp nơ su hào bắp cải xong đến đầu cuối vụ sắp sắp mùa đông ấy người ta trồng tỏi tại vì đến tận rác đến khi tuyết rơi bên mấy tỏi vẫn không được gì luôn khi tuyết rơi rồi nó bắt đầu mới thu hoạch tỏi như là hành tỏi ấy, hành ờ, nó chịu được lạnh hành ờ, người ta trồng mùa đông mấy bắp cải rau cải còn làm um, lúa là bây giờ người ta chuẩn bị trồng rồi mọi người có người trồng à ừ. lúa là bây giờ bắt được trồng à, trồng Ừ. à Việt Nam mình lúa là trồng hai một năm trồng hai vụ lúa còn bên Hàn là một năm chỉ trồng được một vụ lúa thôi hoa mỏng đó hoa mỏng chỉ trồng được một vụ thôi còn kiểu như là nếu mà trồng trồng mà kiểu hai vụ ba vụ ấy là kiểu như phải chuyển đổi ví dụ như là à, cái mùa lạnh trồng được cái cây gì cái cây nào sống sống khỏe được cái thời khí hậu lạnh thì người ta mới trồng hoặc là người ta cho vào cái cái nhà bọc ni lông á ngang tầm bên hàn trồng hoa màu người ta ít tưới á làm, này làm mọi người biết um, khi người ta trồng á trước khi trồng người ta bọc cái ly lông lại Đấy. bọc cái ly lông lại và uh, kiểu thì cái đất của người ta đã được bọc ly lông rồi thì lúc nào nó cũng ẩm ướt nó giữ được cái nhiệt độ um, nó giữ được nước và kiểu như là mưa nó thấm vào nó cứ giữ nó không bị khô đất xong người ta chỉ tưới lúc đầu mới trồng người ta chỉ tưới nước vào cái cái cái lỗ mà người ta cắm cây thôi à. nó sẽ không bị khô đất nó cây cỏ dại nó không mọc được ừ, đúng không bên Nam, à, Việt Nam mình à, thời tiết là trồng quanh năm nên là không thời tiết tốt đấy không có không có không bị lạnh nên không cần bọc đấy bọc đến nó tốn kém lắm làm đất xong rồi à, bọc đất và à, bất tỉnh mua ni lông á ăn người ăn miếng này ức gà gọi nó giòn thái khạnh luôn à. ăn muốn không ăn còn tí nữa tháng này nhiều loại hoa nở chuẩn bị Rồi, hoa hồng nó nở nhiều ấy. Ừ. hoa sữa nở nhưng em sợ hoa sữa hoa sữa em bị dưỡng hoa sữa không. tay chân không muối hoa mới như là hoa đào nhá hoa đào hoa cúc không sao mình cũng kiểu đến mùa này tháng năm hoa sữa này tay không muối Giờ dị ứng phấn hoa bên này ừ. Lúc đầu em không nghĩ là mình bị dị ứng đâu Cứ hàng năm cứ để ý mấy năm liền Cứ đến chầu tháng này là mình bị ngứa Cứ ngứa bắp chân bắp tay cứ ngứa Bắp chân ngứa thôi rồi ừ, Cho em ướp này Ướp vào ngon <laughs> Em ra như nào xử lý mấy phao câu xử lý nốt cái phao câu này dạ yeah. bốn phao câu <laughs> bốn lần gạo bốn phao câu em mà mà mà, mà à, trước không ăn phao câu là à, cái <clears throat> phao câu gà ăn giòn giòn em toàn mà, là được có phao câu vậy vậy là được cái đều có phao câu à? có nó là cái dít đúng không ừ. cái dít không làm Ui, cũng phải dùng một chút sức mới xé được đôi con này ra giòn luôn giòn cái cạnh luôn. Ừ. cái nào mà mình khi ăn nhất là mình xé luôn cái cái chỗ đợt đấy ra cánh là phải chén ừ. trước cái này ra là lúc vừa mua xong á wow nó gọi là nắng bốc hơi lên mà bây giờ mình cầm về nhà nó nguội mà nó vẫn giòn giòn vâng ừ. giòn lắm bạn không cần à. hai vợ chồng ăn hết tận bốn con gà còn một em gà tan tan mấy đi cánh đó ăn được không hoàn hai vợ chồng em ăn lo rồi mọi người nên là hai vợ chồng sẽ tặng một cái video clip tại đây nha hôm nay thử tách xem là mỗi vợ chồng quan hết hai con gà hay không nhưng mà thực sự là ăn khá là nhiều mọi người chưa bao giờ ăn nhiều như này nhưng mà vẫn không hết được nhưng mà cảm thấy là cũng biết là tiểu lượng của mình đến đâu rồi ăn dần dần nó cái dạ dày cũng to lần rồi. sau sẽ chinh phục được lần này vẫn còn <laughs> tầm gần một con nữa Chỉ mỗi người ăn khoảng chừng mất một con rưỡi đó dạ. lần sau là chinh phục được <laughs> nên hai vợ chồng sẽ tạm ngừng cái video clip tại đây nha cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của gia đình nhà mình và mọi người hãy nhớ là bấm đăng ký kênh like và chia sẻ ủng hộ kênh gia đình nhà mình nha bye bye hẹn gặp lại mọi người các video clip sau nha